Hello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 bay đó mày thấy không Ủa, mà sao xem bay bay trên trời xem thử đau tất phát về cho tôi xuống trời ơi chết rồi sim là thần thông rồi sim là thần rồi xong luôn rồi bạn ơi mi bị kẹt cái đó rồi no ok bạn ơi thì hôm nay nè như bạn đang thấy nè ở xung quanh của mình các bạn thấy không có rất là nhiều doraemon luôn các bạn ơi thì cái map này là mình đã chơi một lần rồi thì chắc các bạn cũng còn nhớ con map này đúng không cái map này rất là vui luôn các bạn ơi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách chơi những con cái con map này nha có phải có có lẽ có sẽ có nhiều bạn chưa biết nè bạn coi này không nó xuất hiện những cái bánh rán xung quanh nè và nhiệm vụ chúng ta là phải leo chơi cái bánh rán chúng ta đứng hiểu không và bạn coi nha trong một thời gian ngắn nữa thì cái mặt đất nó sẽ biến mất bùm đó và người nào mà bị rơi xuống dưới thì người đó sẽ thua các bạn ơi và cái trò rất là vui luôn ở nói chung là bánh rán sẽ hiện lên và mọi người sẽ phải giành nhau đứng lên trên cái bánh rán ai mà không đứng lên được là người đó thua à bạn hiểu chưa ok mọi người hiểu chưa mọi người hiểu rồi hiểu, rồi đúng không chơi chơi giành bánh bánh tráng đó cái này là bánh rán bánh rán phải bánh tráng bà nội bà ơi trời <laughs> ơi ok ok rồi để xem nha bây giờ nè càng lúc càng lúc thì bánh rán sẽ giảm xuống còn ít hơn nữa cho nên mọi người phải giành nhau ui ui trời trời <laughs> đi ra đi ra đi ra đi ra tôi đẩy bà xuống chia sẻ chia sẻ chia sẻ chia sẻ chia sẻ mà chia sẻ ok rồi xong luôn thấy không không ai chết hết đó vậy là coi như là mọi người đã gọi là dạ. chiến thắng rồi đó ok rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi ra mặt cái mặt đó cái xuất hiện tiếp các bạn ơi ok mình sẽ tranh thủ lâu giờ <laughs> ok rồi tiếp nha tiếp nha trong đây là nó cho chúng ta thêm những cái bụ bói nè để nhiệm vụ để quýnh người ta <laughs> ok đúng ừ. không Đậu ghê trời có có có có nè cái này là gì đây cái này là để ăn mình ăn vô để làm gì ta ờ à ăn vô để hồi máu ok ô xuất hiện bánh đang xuất hiện leo lên leo lên leo lên ok rồi <laughs> rồi xong luôn rồi rồi rồi ok ok ok ok à hội hội hội hội chị em đoàn kết đó các bạn ơi hội chị em chia nhau mọi người ạ à. nhưng mà thôi một tí nữa chỉ còn có hai cái xuất hiện thôi cho nên không thể nào mà chia nhau mãi được đâu oh, oh trước sau gì có người chết rồi trước sau gì cũng có người thua thôi <laughs> mọi người mình là hội chị em mình mình hợp lực đánh không xuống đi đúng rồi đánh không xuống đi trời ơi tôi lại sợ mấy người quá tôi lại sợ mấy người quá tôi là con trai tôi khỏe tôi đẩy mấy người rơi xuống dưới luôn à ôi từ từ bánh bánh rán xuất hiện bánh rán xuất hiện sĩ à sĩ à không cho không cho không cho không cho không cho đi ra đi ra timmy đi ra rồi xong rồi timmy rồi xong timmy rồi xong timmy rồi rồi xong timmy rồi bị Mile sang đàn rồi mà chết rồi đó <laughs> bạn thấy không bây giờ á chỉ còn có hai cái bánh rán thôi một tí nữa chỉ còn có một cái rồi không ai chia được đâu ok một cái bánh bốn người luôn sắp khó rồi sắp khó rồi bây giờ bây giờ còn có tận bốn người lận bạn ơi trong khi chỉ còn có một cái bánh rán thôi trời ơi trời căng nha căng nha ok mình sẽ đứng ở giữa nè mình sẽ tranh thủ mình để ý cái bánh rán xuất hiện chỗ nào mình sẽ chạy qua chỗ đó liền bánh rán bánh rán bánh rán ok bánh rán thôi thấy rồi thấy rồi đứng đứng lên đứng lên đứng lên yeah được rồi xin lỗi Camu nha ôi <laughs> cây ăn đi cây không được không được đi xuống đi xuống đi không không không đi rồi xong simi các bạn thấy chưa mày thấy chưa sau gọi là mấy tháng tập game tập gym cho cơ bắp cuồn cuộn thì bây giờ phong đã gọi là trở thành gọi là một người vô cùng mạnh khỏe đó chỉ cần gọi là xô cái thôi là té dưới luôn không cần phình ra xong rồi còn đẩy em xuống mà người ơi đấy semi semi tranh thủ uh, gọi là kiếm cái bánh gì đó ăn vô cho mập ra để uh, gọi là đứng chen chỗ mọi người nha đấy semi uh, không chén mọi người rồi ủa đâu vậy ê mình đi bên đây ê xí xí xí sam sam leo lên sam leo lên ok đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy cam xuống đẩy cam xuống đừng cho cam lên

Rồi xong luôn Sammy ăn ngôi sao Sammy thắng luôn bạn ơi Trời yeah, ơi yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Trời ơi tức quá hóa ra là màn cuối này nó xuất hiện ngôi sao bạn ơi Không chịu chơi lại chơi lại Rồi ok bạn ơi hồi nãy là mình thua Sammy Mình tức quá bạn ơi Nhưng mà lần này là mình chắc chắn sẽ giành top 1 rồi các bạn coi à Lần này nha là tôi không nhường cho hết đâu rồi Ngày à, tôi đánh mọi người xuống luôn Ồ, ờ, okay. Ôi, đây là hai bánh rán của tôi à, Đây, đây là cái bánh rán của cuộc đời tôi Mày kia kia Trời ơi mọi người đứng rồi xong rồi ha ok cũng may là còn nhiều bánh rán á cho nên là không ai bị té nè rồi ok ha mấy bạn hãy xem đây bây giờ bạn sẽ được xem phong cận lần đầu tiên gọi là ăn hiếp con gái mọi người à đó từ trước giờ phong rất là ga lăng nhưng mà trong trận chiến lần này không được phép mang chuyện tình cảm vào đây bạn hiểu không đấy cho nên là cho nên là không ai thắng được phong đâu để xem đây ok không được phép đem tình cảm vào đây quá chứ không hội chép không không chấp hết không không chấp hết không một mình tôi chấp hết luôn vậy tôi cầm cái kiếm là ai dám lại gần tôi quýnh nè ôi thấy thấy thấy ôi xí xí xí à ok leo được rồi leo được rồi leo được rồi đẩy đẩy tôi đẩy tim mày xuống trời ơi trời <laughs> xuống đi cố lên cố lên tim ơi đừng đi đó trời ơi phong cũng đẩy tim xuống trời ơi làm sao trời phong ơi, đẩy được như mọi người đã biết rồi Timmy là một đối thủ nặng ký Đúng nghĩa nặng ký cho nên là Trời ơi trời vậy luôn hả <laughs> Đánh đâu số bây giờ nha trời quá đáng à Mình không thể nào mình xô Timmy xuống được bạn ạ à. Tức ghê trời ok không sao không sao Cái này không được là lấy lý do lý chú ba Ờ đúng rồi nó căng nặng đồ nặng đồ ha Ờ ơi để xem Ok rồi đây mấy bạn hãy thử đoán rồi. xem coi trận này ai thắng nha Ô, Đây đây đây đây Xí Các bạn ơi Cái mũi đi ra Cái mũi đi ra Cái mũi đi ra Trời ơi Cái mũi đi ra Cái mũi đi ra Cái mũi đi ra Cái mũi đi ra Cái này thì chết này ờ. Ui bất tử rồi Ủa 60 không chết đi What the hell Rồi lát được Camui chết Wow ok không sao tí nữa đóng cái đóng sô-cô-la xuất hiện đè bẹp Camui à okay. rồi, rồi, rồi xong Rồi xong <laughs> Bao mày luôn Mình, mình còn sống hả Ok Chết rồi Chết rồi. rồi Ok không sao rơi xuống dưới là coi như là thua luôn rồi Trước sau thì cũng thua thôi Ok rồi bây giờ còn một mình mình đấu với lại Sim Sam với lại là Timmy mọi người ạ à. Đấy, Sim với Sam thì mình không sợ đâu, mình chỉ sợ mỗi mình Timmy, Timmy hải vụ các bạn ơi. Ôi. Ê, ê, đi ra, đi ra, đi ra đi ra đi ra trời may quá xem nữa té trời ơi trời Timmy hất ừ. mình cái Timmy dùng cái bụng của Timmy Timmy tung mình cái mình văng xuống dưới luôn trời xém nó thua rồi cũng may là mình nhanh tay Hey, cũng may là Phong mà chân dài với Hero Team Phong một m tám Phong chân dài với Hero Team Phong nhảy phát Phong qua luôn các bạn ơi Ừ, đẩy Phong rớt, đẩy xuống đi Phong, xuống Không được, không xuống được đâu Rồi, Ok, okay. Rồi, Vẫn còn bốn người nha Ok, Rồi, còn một cái bốn người Bây giờ chỉ còn có một cái thôi Còn có một cái bánh thôi mà trong đây đến tận bốn người lận Giờ sao trời Trời ơi, một xe bốn căng thẳng căng thẳng quá căng thẳng quá lên lên rồi lên rồi lên rồi lên rồi lên rồi lên rồi đẩy xuống đẩy xuống đẩy xuống đẩy xuống sam ơi sam ơi rồi xong luôn hai người hai người ép độc lắm tại sao hai người lại làm như vậy với là do Timmy tất cả là Timmy các bạn thấy chưa hội chị em cái gì chị chị em em Timmy đã tìm cách để hãm hại những người còn lại trời ơi trời ơi sao bà quỷ tôi xuống vậy chị anh vô rồi không có bị lỗi rồi xin mà tôi xin lỗi bà ơi ơi Đối thủ này thật là kinh dị Ok Ok bây giờ là màn cuối nè Cố lên còn 3 giây nữa Timmy ơi đừng chạy vòng mình sợ Có ngôi sao đúng ta có ngôi sao Cẩn Đúng rồi đúng rồi bây giờ ai chân dài hơn thì người đó ăn được ngôi sao nè Timmy đồ Tại sao à, à, à. Mình lại thua nữa rồi no. Chơi thua gái nhục Nhục <laughs> hey, trời, trời ơi là trời tức quá bạn ơi hai trận đã thua rồi trận này không thể nào thua được nữa mấy bạn hãy xem đi trận này mình sẽ giành top 1 cho bạn coi nè mình nói thật mình thời luôn ok nhảy đây nè ờ trước sau cũng top 1 thôi Bây giờ vẫn là còn có 5 cái bánh cho nên mọi người vẫn có thể chia nhau được. Ok, một tí nữa tôi không chia ai đâu. Thật mà tôi sẽ chạy qua chỗ Sam này như này như này như này nè. Thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi. Đừng múa em ơi, đừng. Đừng múa đừng múa đó này <laughs> thì cho coi ảo thuật nè nhảy qua chỗ sam nè <laughs> ok Hay quá em ơi rồi xong luôn simi đã <laughs> té rồi mấy bạn ơi nhưng mà không sao vẫn còn nhiều bánh rán lắm mọi người vẫn có thể chia nhau được hình như là màn tiếp theo là sẽ còn à, sẽ sẽ được ba cái thì phải đúng không ta bốn bốn bốn bốn bốn cái hả ơi tính ra bốn bốn cái gì bọn mình vẫn có thể chia nhau mà ok chia ờ, nhau đi vừa ờ, đủ mà chúng Nhờ ta hãy mà vừa đủ đó chúng ta hãy cùng nhau sống trong hòa bình nha mọi người ở chia nhau ở thấy không quá. Thấy không, phải <laughs> không? Sức mạnh của sự đoàn kết Bọn mình đã nhường nhau rồi á Bây giờ Đợt mỗi người cái gì tôi chết rồi nè Trời ơi là trời Tôi chết rồi mọi người Simi á Simi người ta gọi là chết gì chơi ngu quá Sim <laughs> Ờ đất ơi <laughs> Không sao không sao Trời ơi trận này căng thẳng nha Trận này căng thẳng nha Timmy là một đối thủ đáng gờm nữa bạn ơi Timmy vẫn còn nè khó khó <clears throat> trời ơi trời Doraemon ơi hãy mau lấy ra trong chống tre cho mình lấy trong chống tre mình bay lên trời đi Doraemon Ai, đâu ra không Phận ơi Ok Ui Ê, đây Cái gì vậy ông nội gì là gì thôi tôi nhường bà ấy còn gì nữa thấy không nó mình nhường à. Sam nữa bạn thấy không đó mình chỉ đứng một nửa cái bánh thôi nhường cho Sam thấy không đấy ok Phong ơi Phong ơi Phong ơi từ nãy đến giờ bảo là không nhường hội chị em ai cũng không nhường mà sao đi nhường Sam thế tại Sam là à. bạn gái của em thì em nhường thôi được không Cãi <laughs> lớn thì có con yêu thì lớn thì có con yêu đi mọi người chứ bây giờ mà em <laughs> chó miễn phí teo ten ten tè gì mà cơm chó miễn phí bà nội ok <laughs> ok bây giờ còn có hai cái nè bây giờ là còn bốn người mà còn có hai cái nè bây giờ trận này căng thẳng nha căng thẳng nha ok ok sam ơi bây giờ sam như dạ. sam chọn một cái đi không chọn một cái sẽ bọn mình sẽ đẩy mấy người kia xuống ui ui gì vậy ui. ủa gì vậy bảo okay. trời ơi vẫn nhường nhau kìa các bạn ơi như vậy là không được rồi Hey, Trời ơi, chị em chúng tôi không nhường nhau nhường ai bây giờ Sau trận này thì sẽ chỉ còn có một cái mà thôi liệu rằng bốn người có chung được một cái hay không các bạn các bạn thử suy nghĩ thử nha khó à khó à trận này khó à ừ. ok rồi ok rồi xuất hiện xong rồi ok rồi bây giờ còn có một cái nữa các bạn ơi rồi, một tí nữa ha. một tí nữa cái ngôi sao nó xuất hiện là mình phải cố gắng mình chạy lại ngôi sao thật là nhanh mọi người ạ à. không thôi là mình chậm hơn người ta là mình sẽ thua các bạn ơi trận này nhất định phải được top một ôi sao lưng sao mày sao lưng sao lưng lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên đi sao lên lên đi dạ. ok còn tay mi nè đẩy tay mi xuống dữ vậy <laughs> không bây giờ chỉ còn có mình với sam hơi mi thôi các bạn ơi mình chỉ còn ăn ngôi sao nữa là mình sẽ win <laughs> ok ok mình sẽ đứng xa xa chỗ này nè để mình để ý cái ngôi cái ngôi sao nằm ở chỗ nào đó nó xuất hiện ở chỗ nào là mình sẽ chạy đến chỗ đó tranh thủ em chạy vô xuống hả hả đúng rồi cái ngôi sao xuất hiện lộn xộn lắm trời tôi tôi tôi đứng bánh rán kìa bánh rán kìa Hey. Đây đây đây. leo leo liêu. Liêu, họ nhường cho Sam á, leo đi. Cái gì kỳ vậy? Ok, leo leo leo nhanh nhanh nhanh nhanh. Tạm biệt mọi người, mình sẽ nhường cho Sam được top 1. Em không. Đó, <laughs> ờ, mấy bạn ơi, bạn thấy chưa? Nam Nhi đại trượng phu là phải biết nhường con gái hiểu không? À, rồi ok bạn ơi thì trong trận vừa rồi bạn đã thấy mình đã nhường cho Sammy chiến thắng mọi người ạ. À. Đó cái này ta gọi rằng là sao ta? Người ta gọi rằng là à cái gì ta? Ừ, khó khăn cái, cái gì mà dạy gái mà nội người ta gọi là thế giới cứ để cho phong lo phải không sammy ờ, không cần phải lo hết không cần phải lo hết thế giới cứ để cho phong lo đấy ờ. ok đúng rồi vẫn là dạy gái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 không tất, tất nhiên là mình quên hết rồi chẳng qua mình nhường gái thôi à. ok coi vậy bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau bye bye yêu anh em bye, bye. tạm biệt bye.